từng, à, từng vừa rồi à, à, sư à, sư không xuất hiện à, à, trên mặt đó thành ra mọi người hỏi con sư có bị sao không <laughs> hôm nay mọi người nhìn được sư là mừng rồi <laughs> chị làm răng á làm răng nó bị đau dạ hôm nay sư còn đau không dạ hết rồi dạ, hết đau rồi dạ, dạ. cách nhau một tuần mà cách nhau một tuần là khá lắm rồi dạ. À, dạ, à, chúng con xin đảnh lễ sư và chúng con à, thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay. Con cảm ơn. Cảm ơn. Sáng nay à, chúng ta um, um, cùng bàn về một cái ờ, một cái một chữ cùng bàn về một chữ một chữ này ờ, nó rất là ờ, quen thuộc với mọi người đặc biệt là phái nữ đó là cái chữ soi gương cái chữ soi gương thì nam nữ gì cũng đều soi hết nhưng mà tôi lấy bản thân tôi làm ví dụ thì tôi chỉ soi gương trong một trường hợp duy nhất là tôi bị cái gì phải xài là chỉ bị á tôi, tôi tôi cảm giác là tôi bị cái gì đó à, thì tôi mới soi gương ví dụ như tôi lúc tôi cạo râu thì tôi phải xài hoặc là lúc tôi, tôi nghĩ trên mặt tôi bị cái gì đó tôi mới soi chứ còn ngoài hai cái đó ra hai trường hợp đó ra thì tôi không có cơ hội để soi gương và tôi cũng quên mất là mình có cái gương mà ờ, nhưng mình tôi nghĩ rằng ừ, với nhiều người đó, người khác á thì uh, à, làm đẹp thì rất là ngại soi đấy rất là nhiều lần ừ. ngoài chuyện soi coi cái mặt mà nó bị cái gì á nó còn soi để tôi mình có đẹp hay không thì cái chuyện soi gương ở trong ờ, Phật pháp mình á, thì uh, không phải uh, cái chuyện soi gương không phải là tôi nói mà ngài sẽ là Phật nói Đức Phật nói à, Đức Phật hoặc là ngài sẽ là Phật trong rất là nhiều pháp thoại à, thì hai vị nói rằng giống như một cái người À, một cái người uh, uh, thanh niên thiếu nữ thích làm đẹp thì mỗi ngày ờ, phải dùng gương để mà ờ, soi lại gương mặt của mình xem cho nó có cái gì cần thêm bớt chỉnh sửa thì cũng vậy cái người tu hành cũng phải thường xuyên nhìn lại cái bản tâm của mình để mà thêm bớt chỉnh sửa cái, cái gì cần thêm cái gì cần bớt đại khái là, nội dung có bao nhiêu đó thôi nhưng mà tại sao mà tôi lại lấy cái chuyện cái cái cái, cái chữ soi gương đó để là làm cái, cái, cái đề tài cho bài giảng hôm nay thì thưa bà con đó, là cái gương ở đây nó nghĩa nó rộng lắm gương mà nghĩa theo trong bài kinh đó, đó là đã rộng rồi ở đây chúng ta còn từ cái nghĩa gốc đó chúng ta truy ra rất là nhiều cái trường hợp khác cũng liên hệ đến cái ý nghĩa của chữ soi gương soi gương là sao tức là mình nhìn vô một cái uh, mặt phẳng um, sáng bóng nào đó để chúng ta thấy được um, gương mặt của mình hoặc là mình thấy như nha sĩ á, có những góc khuất của cái hàm răng á người ta không có nhìn tới được thì người ta phải dùng một cái dụng cụ mà nó có gắn một cái miếng gương tròn nhỏ trên đó để mà nó dạ nó phản ảnh nó phản chiếu lại cái cái, cái răng nằm ở chỗ khuất vậy mình thấy cái, cái chuyện soi gương nó quan trọng lắm nó rất là quan trọng để mà ờ, soi rọi ờ, những cái chỗ mà mà con mắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy ừ. thì cái soi gương ở đây nè trong bài giảng này nó có nó có nhiều cái trường hợp nó có nhiều trường hợp à, mình nhìn lên là ngày xưa đó thì người ta nhìn vô một cái miếng đồng à, miếng đồng hay là một cái miếng vàng đánh bóng để ừ, lúc đó chưa có, có thủy tinh à, để người ta soi mặt rồi sau này khi mà có thủy tinh thì người ta nhìn lên thủy tinh hoặc là ta nhìn vô cái thao nước cái chậu nước để người ta soi mặt mình như vậy thì cái gương ở đây nó là cái để mình nhìn rồi đó mình thấy cái thứ gì mà mắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy ở đây soi gương nó có nhiều trường hợp <clears throat> đối với người tu hành ấy mình nhìn vào cái bản tâm của mình cũng là soi gương mình nhìn vào cái từng cái sinh hoạt lớn nhỏ trong cái nếp sống thường nhật của mình cũng là soi gương mà mình nhìn người khác cũng là soi gương nhớ nha nhìn tâm mình cũng là soi gương nhìn cái thân mình nó hoạt động cũng là soi gương nhìn người khác cũng là soi gương nhìn nha mà để học hỏi cái điều hay lẽ phải cũng là soi gương nhìn để mà bắt chước cái chuyện tầm bậy đó cũng là soi gương đó, đó là tất cả những cái ý nghĩa của chữ soi gương mà tôi đặc biệt muốn nói nói đến trong sáng nay thì chúng ta biết là trong Phật pháp mình ấy, cái hành trình tu học á, à, trên lý thuyết tức là về mặt nguyên tắc á, thì nó, nó được là thực hiện cái chuyện tu học mình được thực hiện trên cái ờ, cái công thức gọi là giới định tuệ à, giới là cái khả năng kiểm soát thân và khẩu à, tức là nếu mà nói về hàng xuất gia hay là tại gia gì đi nữa đặc biệt là xuất gia thì phải học luật trước biết cái gì ừ, luật cho mình làm cái gì luật cấm mình làm rồi cư sĩ cũng vậy cư sĩ cũng phải học giáo lý căn bản à, để biết cái chuyện gì mà người cư sĩ có thể làm được và cái chuyện gì người cư sĩ không nên làm à, thì quan sát theo cái đó nó lấy lúc lên lúc bây giờ lấy kinh điển làm cái gương à, rồi quan sát cái đời sống thường nhật của mình để làm gương là một tấm gương soi á, để coi mình đã có đúng chưa nha đúng chưa mình coi một người cư sĩ nói năng như vậy viết lách như vậy sử dụng Facebook email tin nhắn điện thoại như vậy có tốt chưa ừ, có tốt chưa ừ, mỗi ngày mình ờ, sử dụng những phương tiện đó để mình đi mình gieo rắc cái phiền phức cho người khác là chưa tốt chưa tốt ừ, đó là một cách soi gương người xuất gia cũng nhìn vào cái cái giới cấm của mình xem mình đã thân của mình khẩu của mình có ổn chưa có tốt chưa đó cũng là cái soi gương ừ, soi gương ở cái mức độ giới học còn soi gương ở cái mức định học á là hành giả à, tu tập thiền định bằng cách là à, tập trung trung tư tưởng vào à, một trong 40 cái đề mục cứ nhìn vào đề mục đó cũng là soi gương đó bởi vì khi mình tập chú vào cái đề mục đó thì năm truyền cái nó có mặt mình biết ngay mặc dù là thiền chỉ tức là samatha không có phải quan sát quán chiếu như thiền quán tuy nhiên trong lúc mà mình tập trung như vậy đó năm truyền cái các bạn lần biết liền nha bởi vì chỉ khi nào nhập định mình mới biết gì thôi nha chứ còn mà chưa nhập định mà lúc mà đang tu thiền định thì ừ, với cái sự tĩnh lặng với cái sự tĩnh lặng của nội tâm thì mình có thể dễ dàng thấy được mình đang ra sao cái này cũng kinh nói nữa trong kinh uh, tăng chi phần năm pháp đức phật dạy rất rõ là một cái mặt nước mà nó lao sao gần sóng, một cái mặt nước mà nó đang bị sôi sục một cái mặt nước mà nó dơ bẩn dạ, dạ, rác rến thì mình không thể sôi sôi thấy được, cái gương mặt mình trong đó mà phải là một mặt nước sạch trong ờ, phẳng yên tĩnh không gần sóng, không cặn cáo thì mình mới có thể nhìn thấy được cái tâm của mình thấy thấy cái gương mặt của mình thì cũng vậy trong một cái nội tâm mà nó ổn cố nó an yên tĩnh lặng thì mình mới có thể thấy được cái tâm của mình nha thì trường hợp đó gọi là gọi là soi gương ở cái trình độ định học rồi cái trường hợp ba là soi gương ở mức tuệ học có nghĩa là mình quan sát tất cả những cái hoạt động lớn nhỏ của thân tâm từ đi đứng nằm ngồi cho đến co duỗi nhúc nhích tiêu tiểu tắm rửa đều được thực hiện ở trong cái chánh niệm đó cũng là cách soi gương hành giả biết rõ rằng mình đang hít vào thở ra nha hít vào dài thở ra ngắn thở hít vào ngắn thở ra dài thì biết rất là rõ đó là soi gương nha hành giả biết rõ rằng mình đang nha, sống với tâm trạng gì cảm xúc gì đó là soi gương ở cái trình độ tuệ học rồi. ngay cả đối với bậc thánh khi đã chứng đắc thánh trí rồi thì vị ấy cũng nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua cái chặng đường đó được gọi là phản kháng trí chỉ kháng là không có rê kháng là, là nhìn giống như khán giả khán đài vậy đó phản kháng này nhìn lại thì cái đó cũng là soi gương ở cái trình độ phản kháng trí nha nói như vậy thì toàn bộ cái hành trình tu chứng của mỗi cá nhân nó là cái quá trình soi gương nha mà như vậy đủ chưa chưa cái là nói theo cái tinh thần rốt ráo của Phật pháp của trong đời sống thường nhật của mình thì sao à, mình à, phải hiểu rộng cái chữ soi gương ra nữa đó là mình nhìn mình cũng là soi gương mà mình nhìn người khác cũng là soi gương nhìn người ta tốt để mà học đòi để mà bắt trước để mà noi theo đó là sồi gường mình nhìn cái quấy của người cái xấu của người khác à, để mà mình tránh đừng có mắc vào cái lỗi của họ đừng đi vào cái vết đổ của họ đó là soi gương còn nếu mình nhìn để mà mình bắt lỗi nhìn để mà thấy mình hay thấy người ta dở nhìn để mà khen mình chê người thì cái đó là xài cái đó phải soi gương nữa mà đó là đập gương đó là đặt gương nha còn cái soi ở đây nghĩa là mình mình nhìn người khác để mình bắt chước theo cái hay của họ mình nhìn cái dở người khác à, không phải mình kiếm nha không phải kiếm không phải kiếm tiền mà ngẫu nhiên tình cờ mình thấy cái xấu cái dở người khác á, thì mình tâm niệm để mình tránh này ở đây trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi thì muốn nói đến một cái chuyện mà các vị không có thấy ra trong kinh điển đó là tu hành là soi gương là nhìn vào cái bản tâm à, à, cái bản thân của mình đúng rồi đó nhưng mà còn chuyện quan trọng nữa là cái cái bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi nói một cái, cái cảnh khác đó là nhìn ra thế giới bên ngoài để mà phát triển bản thân nha ừ, nhìn vào trong để mà tu tôi kinh nói rồi nhưng mà còn cái nhìn ra đó, trong kinh có nói nhưng mình mà nhiều khi phật tử không để ý nha có cái nhìn ra nữa có cái nhìn ra nhìn vào thân tâm mình á, để mà chỉnh sửa thêm bớt đó là soi gương để tu nhưng mà nhìn ra ngoài để mà thêm bớt chỉnh sửa cũng là tu nhìn nhìn cái gì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mỗi người trong chúng ta từ con người cho đến chư thiên đến con thú đều nha hễ là phàm phu thì đều đều có sẵn à, trên vai mình à, một cái túi hành lý gồm ba món đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống tùy thuộc vào ba cái này chúng ta có một cái nhìn khác nhau về cái thế giới bên ngoài nha cái này rất là quan trọng do tiền nghiệp cho nên chúng ta sinh ra làm người bệnh hay là người khỏe cái rồi sinh ra làm người giàu hay người nghèo người đẹp hay người xấu người có nhiều ảnh hưởng hay là người không có khả năng ảnh hưởng người có tiếng nói hay không có tiếng nói người có quyền lực hay không có quyền lực thì chính những cái này nè ít nhiều nó có ảnh hưởng nó có tác động lên trên cái nhìn của chúng ta lên trên cái nhãn quan của chúng ta ra cái thế giới bên ngoài không thể phủ nhận chuyện đó trong những lúc mà tôi bị bệnh á, tôi nhìn cuộc đời này nó khác trong trong những lúc tôi bệnh á, tôi nhìn về Đức Phật khác trong mà trong lúc tôi khỏe tôi vui tôi an lành an lạc tôi nhìn về Đức Phật khác trong mà trong những lúc tôi bị vấn đề về sức khỏe bị bị bị những cái vấn đề trục trặc về tâm lý ha. có cái chuyện gì đó phiền phức âu lo ha. bận tâm nặng lòng thì lúc đó tôi cũng nhìn về tam bảo bằng một cái thái độ khác bằng một cái nhìn khác một nhớ nha nó quan trọng lắm cái đó là cái tiền nghiệp rồi thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý à, mình coi nặng cái gì à, coi nặng chi coi nặng để thích coi nặng để mà ghét à, gom chung rồi lại gọi là coi nặng thì cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý chính vì cái khuynh hướng tâm lý của mình nó nó nó trở thành cái nền tảng tâm thức à, nền tảng nhận thức để chúng ta nhìn ra thế giới với một cái nhãn quan không có giống ai hết nha cái của nước tâm lý nó quan trọng lắm chúng ta thích thì thích chính trị thì chúng ta nhìn cái cái vụ mà đại dịch covid chúng ta cũng nhìn từ cái góc độ chính trị chúng ta nhìn về cái vụ bầu cử tổng thống mỹ chúng ta cũng nhìn từ cái nhãn quan chính trị trong khi đó nếu chúng ta quan tâm về kinh tế thì cái vụ covid này nè nó chỉ là cái tiền đề để mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề kinh tế Đấy à, cái vụ bầu cử ở Mỹ ấy, cũng chúng ta cũng nhìn về nó từ cái góc độ kinh tế nha rồi à, nếu mà chúng ta là người quan tâm đến xã hội thì cái vụ covid hay là vụ bầu cử tổng thống Mỹ hay là vụ rắc rối biển Đông rồi mình cũng nhìn nó từ cái góc độ xã hội từ góc độ xã hội tùy à, tùy tùy tùy cái khuynh hướng tâm lý của mình mà cũng trên một vấn đề à, như bao nhiêu người khác đang nhìn đó thì mình lại có một cái nhãn quan có một cái góc nhìn hoàn toàn khác nha thậm chí ngay cả hai người cùng có cái niềm đam mê hứng thú ở trong chính trị thì một người là bê, nặng về bên ý thức cộng sản một người trong ý thức chính trị về tư bản thì hai người cũng nhìn về cái cái, cái chuyện đó, đó nó khác nhau nha khác nhau nhiều lắm Việt Nam mình có từ quốc cộng đó, tức là quốc gia cộng sản đó, thì từ hai nền tảng tâm thức này à, chúng ta cũng nhìn về vấn đề nó khác nhau uhm, khác nhau nhiều tại sao chúng ta chọn Biden tại sao chúng ta chọn ông Trump à, cũng từ góc độ chính trị nhưng mà từ trên cái góc nhìn kinh tế à, chúng ta quan tâm về kinh tế của trước hết là tài chính của gia đình sau đó là kinh tế của thế giới của đất nước thì cũng từ góc độ đó chúng ta cũng quan tâm đến chuyện ông, ông Trump hay là ông Biden ông nào sẽ lên <clears throat> nha yeah. rồi thứ ba là cái môi trường sống thì trước hết là cái tiền nghiệp thứ hai là khuynh hướng tâm lý và ba là cái môi trường sống cái môi trường sống ở đây là cái gì môi trường sống ở đây là à, chúng ta đang ở đâu trong cái gia đình nào thường ngày chúng ta thường gọi là chạm mặt cọ sát với ai nha vợ mình à, chồng mình cha mẹ mình con cái mình bạn bè mình láng giềng của mình à, người cùng công sở với mình mình thường gặp ai và mình đang ở chỗ nào chúng ta phải biết rằng trên đất Mỹ chẳng hạn à, mỗi ở trên đất nước mấy chục tiểu bang đó có những tiểu bang à, là mạnh như mình nói là mình dễ bị ảnh hưởng về phía cộng hòa có những tiểu bang nó mạnh nó là nó là giống như cái, cái, cái bản bản doanh của bên phe dân chủ ghê không trên đất Mỹ cùng một chính thể cùng một chính phủ đó mà trên đất nước là mình thấy có những tiểu bang nó mạnh về dân chủ những tiểu bang đó là địa bàn của cộng hòa Ừ. rộng ra một chút chúng ta đang sống ở châu Á hay là sống ở châu Âu châu Mỹ châu Úc ừ. chúng ta sống ở châu Úc chúng ta sống ở Sydney hay là ở Perth hay là ở Canberra khác nhau nha khác nhau ở Queensland khác nhau tại vì mỗi một chỗ về cái cộng đồng người Việt của mình đó, là mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau rồi ở trong cộng đồng đó nó có những cái gọi là hạt nhân à, hoạt động khác nhau có những cái nơi trên đất úc nó nặng về cái hoạt động văn hóa hoạt động về kinh tế những cái những cái chỗ trên đất úc ờ, kiều bào mình nó mạnh họ làm có vẻ họ chú ý về chính trị nhiều hơn ví dụ như vậy như bên mỹ thôi nè rồi ở Việt Nam cũng vậy ở ba miền nha mình sống ở miền nào miền Nam miền Trung miền Bắc à, ở mỗi miền như vậy ờ, chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến cái tâm tình cái tư duy của mình nhiều lắm từ cái bối cảnh gia đình cho đến chỗ làm cho đến những cái mối tương quan giao tiếp bạn bè mà thậm chí cái phòng của mình trong ngôi nhà nó nằm ở góc nào nó hứng nắng sáng hay nắng chiều cái bàn mình kê ở cạnh nào cái bàn mình kê để mình nhìn xuống sân nhìn xuống bếp hay là nhìn ra vườn hoặc là nhìn ra đường nhìn qua bên kia núi nhìn xuống hồ thì tôi đoan chắc rằng cái vị trí của cái bàn có ảnh hưởng đến tâm tình đến tư duy đến cảm xúc đến tâm trạng của chúng ta tôi bảo đảm một ngàn phần trăm như vậy đó là môi trường sống nha và tôi muốn nói cái điều gì trong sáng nay đó là cái thái độ của mình ừ, đối với cái ngoại trần ngoại cảnh nha đành rằng chúng ta không có thể cải sửa được cái tiền nghiệp của mình nhưng mà ừ, thông qua cái khuynh hướng tâm lý cải có thể sửa được thông qua cái môi trường sống hiện tại chúng ta có thể cải sửa được và khi cải sửa được cái này thì ít nhiều nó có ảnh hưởng đến cái gọi là tiền nghiệp tôi nhắc lại tiền nghiệp thì không sửa được nhưng mà hai cái kia mình có chỉnh sửa thì lúc bây giờ tiền nghiệp nó cũng không có còn như cũ nữa bởi vì chúng ta biết rồi à, biết rồi trong chúng giải pháp cứu gây rất là rõ tiền nghiệp là tiền nghiệp tiền nghiệp là một cái đóa sen ở di bùng còn những cái gì trong hiện tại thì nó giống như nước nó giống như nắng gió mưa sương bên ngoài cái lớp bùn đó ờ, sen với bùn thì nó phải ngôi lên thôi nhưng mà tùy thuộc vào điều kiện ở trên ví dụ như ở trên mà nó lạnh quá thì sen nó cũng chết nó nóng quá thì sen nó cũng chết nước dơ quá sen nó cũng chết nước bị ờ, quá nhiều cái ờ, hóa chất độc hại quá nhiều cái chất thải nguy hiểm à, rẹt sen nó cũng có thể chết thậm chí có nơi họ còn tin rằng những ao sen hồ sen họ còn cấm cả phụ nữ mà đang trong mấy cái ngày đèn đỏ nó xuống sen nó sẽ chết họ còn tin cái chuyện đó nữa ừ. thì các vị thấy đó là cái cái, cái tiền nghiệp nó là đó sen với sình còn cái những gì còn cái đời sống hiện tại nó chính là những cái điều kiện khách quan nó hỗ trợ chúng ta sống nhiều với thiện pháp à, thì chúng ta cũng gọi là hoàn toàn có thể hạn chế ít nhiều những cái tiền nghiệp quá khứ nhỏ là làm cho nó không biến gọi là lớn quá nhỏ mà nhỏ quá không có thể có thể quá giải được cái đời sống hiện tại của mình mình phước nhiều nhưng mà mình ác sống ác quá sống bất tiện quá không thì nó cũng ít nhiều nó cản trở cái, cái, cái thiện nghiệp quá khứ có cái gì nó có hoặc là nếu mà mình ác nghiệp nhiều nhưng mà mình sống thiện á, thì nó cũng ít nhiều nó cũng có can thiệp can thiệp vào trong cái chuyện trổ quả đó nhớ nha cho nên cái cái đời sống hiện tại nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng bởi vì trong tăng chi phần ba pháp để Phật dạy ở đời này có ba cái cực đoan một là cho rằng Dạ, mọi thứ ở đời là ngẫu nhiên mà có đây là một cực đoan sai lầm thứ hai cho rằng mọi chuyện ở đời là do một cái đấng chí tôn nào đó sắp xếp an bài đó cũng là sai lầm mà cho rằng mọi thứ hoàn toàn là do tiền nghiệp cũng sai lầm các vị sẽ nghe từng thứ Điều thứ nhất cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có làm từ góc độ khoa học hay là góc độ Phật pháp mình thấy sai rồi khỏi bạn nha bởi vì rõ ràng ở đời này vạn sự lớn bé không thể tự nhiên mà có mà nó phải cần đến à, vô số cái điều kiện tác động nha nó mới có mặt được làm sao gọi là ngẫu nhiên nha rồi thứ hai gọi là cho rằng mọi sự do một cái đấng chí tôn nào đó an bài sắp xếp thì lại cũng sai là bởi vì nếu mà có một cái đấng chi tôn thì tại sao ông không chế là ông không tạo ra cái đẹp cái hay cái vui mà ông tạo ra làm chi một cái thế giới u buồn như thế này à, chính đức Phật cũng dạy đức Phật dạy này các vị kheo nếu có một cái đấng chí tôn sáng tạo chủ à, cha của muôn loài mà tạ là cái người mà tạo ra thế giới này thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn vì đó vì bởi vì ông đã tạo ra một thế giới vui ít mà buồn nhiều đó rồi cái thứ ba mình đổ cho mọi thứ đều là tiền nghiệp như vậy mình cứ ngồi mình nằm ờ, chờ sung nó rụng mình không có cần làm gì hết ra ra qua đường không có cần là có trước trong sau cứ nhắm mắt băng qua lộ bởi vì hãy nếu nghiệp mình chết thì mình chết đúng không sai rồi mình ăn uống thoải mái không cần kiên cử gì hết bởi vì bệnh là do tiền nghiệp mà sai không có cần là kỹ lưỡng cẩn thận trong thuốc men trong thực phẩm không có chịu vận động không có chịu ờ, là hít thở dưỡng khí trong lòng, à, ờ, sinh hoạt phản khoa học à, thoải mái bởi vì nghĩ là nghiệp tiền nghiệp nó giải quyết hết mình cứ sống cho nó sung sướng thôi à, đó là sai nha đó, đó là một chứng minh cho thấy rằng đổ hết mọi thứ cho tiền nghiệp rồi không làm gì hết là sai mà một cái sai lớn nhất là gì đó là tiền nghiệp là nghiệp cũ từ hôm qua hôm nay mình nằm mình chờ cái nghiệp hôm qua mình không làm gì hết thì như vậy ngày mai này cái tiền nghiệp của ngày mai là cái gì chính là đời sống của hôm nay các bị nghĩ như là các bị thấy rồi không bây giờ tôi không làm gì hết tôi đối thường cho tiền nghiệp phải không tôi cứ sống thoải mái à, tôi nói nghiệp và tiền nghiệp giải quyết hết nghe này cũng hay đó à, nghe nó cũng có cái mùi phật giáo đó ừ. à, mình tin mình tưởng nghiệp báo mà ừ. nhưng mà mình tưởng tượng nếu mà bây giờ mình không làm gì hết mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ không thì như vậy kiếp trước cũng vậy kiếp trước mình thì kiếp trước mình cũng làm gì hết mà mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ thì cái kiếp này mình sẽ ra sao và nếu hôm nay mình không làm gì hết mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ thì ngày mai này nó sẽ ra sao bởi vì những gì chúng ta làm hôm nay nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai cũng như những gì chúng ta làm ngày hôm qua đó là tiền nghiệp cho hôm nay nhớ nha ừ, cho nên à, đó là cách hiểu à, cần phải điều chỉnh về vấn đề nghiệp, à, nghiệp lý của đạo Phật nha ừ tôi trở lại cái đề tài chính của tôi đó là trên cái nền tảng của tiền nghiệp của khuynh hướng tâm lý và môi trường sống chúng ta có một cái nền tảng tâm thức một nền tảng nhận thức không giống nhau nói lòng vòng mà tôi chưa có vô được cái mà tôi muốn nói sáng nay đó là vấn đề câu kênh đó nãy tôi nói tu hành là soi gương qua ba cái chặng đường giới định tuệ rồi cái thứ hai là mình quan sát cái đời sống này của mình à, từ hai góc quan sát bản thân và quan sát người khác ừ. nhìn mà mình là soi gương đã đành mà nhìn người khác à, để mà học hỏi hay là để rút kinh nghiệm ừ, đó cũng là soi gương nhưng mà cái mà tôi muốn nói cái thứ ba là, là trong cái chuyện người phật tử nghiên cứu kinh sách là, um, ừ, sách trên mạng bây giờ nó nhiều lắm không? sách in giấy ở ngoài thì quá nhiều mà sách internet thứ mà phải trả tiền cũng có mà thứ mà coi miễn phí cũng có nó nhiều lắm mà chưa kể là mấy cái râm online thầy bà đầy ấp ra đó thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải chọn lựa cái gì à, thì ở đây chúng ta cũng phải dựa vào kinh điển thôi nha cũng phải dựa vào kinh điển à, bác đoán Phật pháp và đây có nghĩa là là là Đức Phật từng dạy cho bà Gautami Ừ, khi mình trả lời câu hỏi của bà là dựa vào cái gì để, để biết đó là Phật pháp thì ngài giải rằng cái con đường nào cái pháp môn nào mà mình đi theo á mình bớt được cái tham dục khi mình càng đi theo càng hành trì đó mình càng thích ở một mình càng xa lánh đám đông càng trở nên cái con người dễ nuôi dễ nuôi dễ nuôi và dễ vui nha dễ nuôi càng trở nên tinh tấn hơn càng được an lạc hơn thì đó chính là Phật pháp nha thì hôm nay sách gỡ đầy ấp nãy tôi mới nói rồi tùy vào cái vốn liếng cái hành trang cái tư lương của mỗi người mà chúng ta có một cái nhận xét có một cái cảm nhận khác nhau trước một hình ảnh hình ảnh ở đây có thể là một trang kênh một bài giảng một con người một gương sống nha thì tùy về thuộc vào cái căn cơ của mỗi người à, giữa thời buổi văn minh này mà vẫn có người còn thích đốt vàng mã à, thích à, cúng tế hình nhân thích bùa phép thích bói toán thích bùa chú thích phong thủy thích tử vi à, vẫn còn nha còn rất là nhiều nữa là khác nha rồi ờ, như chúng tôi biết trên internet là có tôi không nhớ chính xác nhưng mà quý vị tìm thì có có một cái trang mà hình như là bùa chú Việt Nam hay là phù chú Việt Nam gì tôi quên rồi nha cái tìm mà ra nó có hẳn một cái trang website rất là đầy đủ rồi có một trang gọi là về không phải một trang mà một số trang về phong thủy ờ, phong thủy lý số có một số trang là về tử vi số trang rất không phải số mà rất là nhiều nha mà vẫn còn và chưa hết chúng ta là người phật tử chúng ta đến với phật pháp cũng tùy cái căn cơ của mình à, mà chúng ta thích chọn thầy nào ừ, giờ này trong thế kỷ này có người thích đi nghiên cứu tu tập thiền định tứ niệm xứ nha cũng trong thế kỷ này trong thời điểm này có người lại thích đam mê trong cái vụ mà chẩn tế cô hồn đàn đàn dược sư à, cũng còn à, rồi trong thế cũng không trong thế kỷ này mà cũng có những người à, thì không thích quan tâm Phật pháp họ thích quan tâm về khí công về yoga à, về các phương pháp dưỡng sinh yeah. chưa kể là vô số yeah, đạo lớn đạo bé của những thầy bà mọc lên như nấm sau mưa thì như vậy tôi nói một vòng các vị thắc mắc nãy giờ nó không muốn đề nghị mình cái gì thì tôi xin quay về về cái nội dung căn bản của đạo Phật à, là Đức Phật ngài từng dạy à, là này các vị kheo trong cái tấm thân này trong cái hình hài này như lai à, chỉ nói đến hai vấn đề thôi đó là cái khổ và con đường thoát khổ ừ. cái pháp môn nào con đường hành trì nào mà vạch rõ được hai cái nội dung đó thì đó chính là Phật pháp nhớ nha ừ. bởi vì chúng ta không có một lý do gì để thấy ra một cái chỗ nắm níu trong cuộc đời này à, nhắc đi nhắc lại hoài thì cũng làm cho bà con thấy sao mòn tẻ nhạt không nhưng mà rất tiếc nó không còn cái cách nói khác nhớ nha ừ. ờ, ở tuổi nào cũng khổ cái khổ sâu kín hay là cái khổ dễ thấy nhưng mà thôi tuổi trẻ mình không có nhắc tới làm chi vì họ đang sung cho nên thì hãy để tuổi trẻ cho tuổi trẻ hơn nhưng mà bắt đầu khi mà mình bắt đầu vào lứa tuổi trung niên ấy, trong râm là tôi nghĩ chắc trung phần lớn là trung niên 99 phần trăm trong râm là chắc là phải là trên 40 nha à, thì đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể ngồi lại tỉnh táo soi gương làm cái chuyện soi gương soi cái gì soi những cái chuyện đã xảy ra trong đời của mình trong đời những người mình thương những người mình quen đó. soi lại à, cái sức khỏe của mình soi lại cái đời sống nội tâm của mình tổng cộng mình có thấy ba cái để mình soi cái soi thứ nhất là soi lại cái đời sống nội tâm của mình liệu cái kiểu sống của mình như vậy đó à, tiếp tục thêm 5 năm nữa 10 năm nữa thì mình sẽ có một cái tuổi già như thế nào mình sẽ có những ngày tháng bệnh hoạn như thế nào và cuối cùng mình sẽ có một cái chết ra sao nếu mà cái đời sống nội tâm kiểu này mình tiếp tục hoài hoài không có thay đổi nha ừ, đó là quan sát lấy cái đời sống tâm lý của mình thứ hai là nhìn lại cái sức khỏe của mình là rõ ràng từ cái tuổi trung niên trở đi thì vô số vấn đề về sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu nảy sinh thật ra là nhiều khi nó mới có hoặc là nó đã có sẵn mà tới lúc này nó mới bắt đầu nó le lối nó le lối ờ, nó lấp ló ờ, nó chực chờ để mà nó, nó, nó, đổ ra và cái thứ ba ở tuổi trung niên là cái giai đoạn mà chúng ta còn sức khỏe còn một chút tỉnh táo minh mẫn để chúng ta nhìn lại những chuyện đời đã xảy ra trước sau trên dưới và chung quanh mình nha ừ, đó là cái chuyện rất là quan trọng và nói chốt lại khi mà mình có một cái tuổi trung niên mà có đủ được có đầy đủ ba cái khả năng mà soi gương đó đó nhìn lại bản tâm nhìn lại sức khỏe nhìn lại chuyện đời đó thì có lẽ cái duy nhất mà chúng ta thấy được đó chính là một chữ khổ ừ. tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái có nhiều cách định nghĩa vì sao cuộc đời này gọi là biển khổ thì cái cách định nghĩa mà tôi ưng ý tâm đắc nhất đó chính là sở dĩ đời gọi là biển khổ là bởi vì hiếm có ai dám quay lại để sống trăm phần trăm những gì mà đã xảy ra với mình trong quá khứ chỉ một câu nói nó thôi thì mình mới thấy đời này là biển khổ nha dù chúng ta có đẻ bột đều có ngậm thìa vàng có là con nhà đại gia quyền quý một cái số này rất là hiếm rất là hiếm nha đa phần chúng ta đều có một sức thân nghèo hèn khốn khó hết rồi nha thì kể cả chúng ta có một cái mảnh đời ngon lành cách mấy được nữa nhưng mà tôi nghĩ riêng cuộc đời của tôi người đang nói chuyện đây tôi có một cuộc đời tôi nói là em đềm tuổi nhỏ ở chùa cũng không có gì sống gió đặc biệt Đấy. ấy vậy mà bây giờ kêu tôi quay lại sống trọn vẹn với những gì đã xảy ra trong 51 năm qua thì tôi nói thiệt tôi ngán lắm ngán lắm chỉ riêng cái chuyện mà phải quay lại những cái ngày đó mà những cái ngày đó mà tôi bị bệnh bao tử có lúc tôi bị bị bị u sơ mà bị bị bú trong bao tử đau cũng hàm đau lắm rồi, rồi bị loét rồi quay lại những ngày tháng mà tôi bị bệnh sỏi thận sỏi thận bây giờ là tôi bị lần hai đó thì tôi bị lần một còn sỏi tôi sỏi đặc biệt sỏi tôi là sỏi san hô nó nguy hiểm hơn là sỏi canxi nhiều lắm nguy hiểm hơn cái sỏi sỏi tròn thường lắm sỏi tôi sỏi cái nhánh nó đau tới trời luôn đúng không rồi quay lại những cái giây phút làm răng rồi quay lại những giây phút mà coi như là khốn khó cái thời bao cấp ở trong nước những cái về thời điểm mà đói không có gì ăn ngủ lặng không có gì đắp nè tôi nhớ nằm ở trong rừng Bình Sơn An Diễn đó. Ờ, ờ, là mười mấy chú tiểu mà mỗi chú được phát cho cái mệt mà cái mền nó là đắp cho có để quay phim chụp hình chứ còn nó không ấp được vậy mà không chết mới lạ ờ, chỉ tôi chỉ nói chuyện nhẹ đó thôi nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm những cái giây phút phải trải qua thì khớp lắm thì ngát lắm Để. cho nên đời là bị khổ là vậy có nghĩa là hiếm ai mà có cái gan để mà quay lại toàn bộ quay lại toàn bộ những gì mà mình đã sống qua đã trải qua đã kinh qua trong quãng đời trước không? cho nên chốt lại đời sống này nó là khổ ừ. mà khi mà mình sống trong cái nhận thức như vậy đó, đó lấy cái đó làm cái nền tảng nhận thức á nha ừ. thì khi mà mình à, nhìn cuộc đời nhìn người nhìn đời nhìn lại mình á thì nó à, tương đối nó có cái mức an toàn hơn cái mà tôi ngại nhất già mà không chịu thấy mình già bệnh mà không chịu thấy mình bệnh xấu mà không chịu thấy mình xấu cái đó là cái đáng ngại nhất không thì trong cái tâm tưởng của một cái người mà sống đầy ấp ngộ nhận như vậy đó làm sao mà họ thấy được cái chân lý gì khác bản thân họ mà họ còn thấy sai mà quý vị bản thân họ còn thấy sai mà à, cho nên cầm một quyển kênh một quyển sách mở ra một cái trang website mà bằng cái tâm tình ngộ nhận như vậy đó từ một cái nền tảng nhận thức mà nó thiếu máu nó tật nguyền như vậy đó chúng ta không có đi xa ừ. à, tôi nói đi nói lại như có một số người đặc biệt ác cảm với chúng tôi nói rằng tôi cứ ca bài các con cá à, cứ ngày nào cũng lên ra rã ra rã ra rã cái vấn đề sống chánh niệm nói nhiều về cái chữ khổ nhưng mà tiếc rằng mình không có cách nói khác nha không có cách nói khác uhm, chúng ta có cái râm này chúng ta vào không phải để ờ, coi một kịch sĩ một diễn viên một ca sĩ uh, biểu diễn mà chúng ta có cái râm như thế này để cùng nhau chia sẻ một cái điều mà đôi khi trong đời sống bản thân mình mình có thể thờ ơ trong một thời gian rất là lâu mà bây giờ tỉnh toán mình nghe lại những buổi nói chuyện này cái làm cho mình nhớ lại nghe nhớ lại à, cho tôi nói một số chuyện nó hơi nhạy cảm và dễ hiểu lầm đó là những có những cái đề tài có những cái cuốn sách mà khi đọc vào nó chỉ kích thích cái phiền não của mình thôi Đúng không à, ví dụ như mình thấy uh, kinh điển nguyên thủy đó, ờ, Ờ, từ trong chánh tạng lẫn chú giải không từ những cái pháp thoại khô khan cho đến đến những pháp thoại dễ nuốt không thì đều xác nhận một điều là đức thế tôn đức phật ấy, khi mà gặp những người mà đến học pháp với ngài đó thì ngài tùy cái căn cơ của mỗi người ngài tùy cái căn cơ của mỗi người để mà ngài thuyết giảng một cái đề tài thích hợp nhưng mà bao giờ cũng vậy sau cùng Dạ, thì đức thế tôn đúc kết cái pháp thoại đó ừ, bằng cái gọi là giáo lý tử đế ừ, giáo lý tử đế mà nhiều khi thì trong chiếc tập các ngài không kể hết dạ, có những có rất nhiều bài kinh dạ, có rất là nhiều bài kinh là mình không thấy có cái phần đó nhưng mà trong chú giải ghi rất rõ đức thế tôn thường xuyên và thường xuyên như vậy nói gì thì nói mà vẫn đúc kết thí dụ như ừ, thí dụ như bây giờ ngày kể một câu chuyện đi những cái câu chuyện xưa xong rồi ngày mới lúc kết tất cả những chuyện đã xảy ra đó những cái con người những nhân vật mà xuất hiện trong câu chuyện đó đều là khổ đế tất cả những gì mà nó là cái niềm đam mê là thích thú của những nhân vật trong câu chuyện đó nó đều là tập đế mà tập đế là cội nguồn của khổ đế muốn chấm dứt được cái khổ đế thì trước hết phải chấm dứt được cái tập đế sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế và cái bát chánh đạo chính là cái hành trình dẫn đến cái diệt đế ừ, nhớ như vậy điều đó cho thấy rằng cái điện đầu tiên cái điều tiên quyết trong Phật pháp là cho đến bao giờ chúng ta chưa chịu thấy rằng mọi sự là khổ đó thì chúng ta tiếp tục trở thành con mồi béo bở cho tất cả cảm bẫy trên cái cuộc đời này cảm bẫy đó là gì đó là những cái quan điểm chính trị của các chính khách à, của những người làm kinh tế của những người hoạt động xã hội của những nhà thơ những nhà văn những nhạc sĩ chúng ta trở thành con mồi của họ hết bởi vì sao vì cả ngày cứ đi kiếm cái này để coi kiếm cái kia để nghe tìm cái nọ để đọc mà cứ đi tìm những thứ mà nó khả dĩ nó đáp ứng nó thỏa mãn được cái nhu cầu của mình mà nhu cầu đó, đó nhu cầu nghệ thuật nhu cầu về tri thức đó, đó nó lại được đặt trên cái nền tảng của ba thứ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác năm này sang năm khác và cuối cùng là từ đời này sang đời khác phải có một ngày mà chúng ta phải đủ cái bình tâm để nhìn lại bây giờ mới trở lại chỉ soi gương đó phải soi gương xem cái hiện giờ mình đang ờ, ờ, đang là thích cái gì đang ghét cái gì và cái mà mình chọn lựa à, cái mình đang chọn lựa để kiếm thêm cái mà mình chọn ra để mà tránh để mà trốn tránh để mà ờ, trốn lắm ờ, trốn chạy đó à, nó thật sự nó là cái gì nha à, không phải những gì mình ghét nó đều là xấu mà không phải những gì mình thích nó đều là tốt nha đó là soi gương cầm một quyển sách cầm một quyển kênh tham dự một buổi lễ đôi khi cũng phải tự soi gương xem nghe coi cái này nó có cần thiết không nghe nó có cần thiết không chúng ta đa phần sống theo lối mòn chúng ta không biết soi gương chúng ta chỉ biết soi gương để mà làm dáng làm đẹp nha để mà mà, mà tự kỷ à, chứ còn soi gương mở cái nghĩa nghĩa nghĩa bóng mà chúng ta không biết à, cứ mỗi ngày tự xem coi cái món ăn trên bàn của mình nó là do mình thích hay là mình cần các vị thử bị một chứng bệnh như là sỏi thận hay là lét bao tử bị cao máu bị tiểu đường các bạn mới hiểu cái điều tôi nói nha nhìn lên bàn ngang xét coi những cái món trên bàn ngang này là những món mình thích hay là những món mình cần à, cầm một quyển kinh à, theo đuổi một tác giả một soạn giả nào đó cũng vậy xem cho mình đã học được gì từ sách từ tác giả từ soạn giả từ Ừ, cái ờ, gọi là nghe cái gì cũng đọc, xem cái gì thì cũng coi cái mình học được gì từ cái cái diễn giả đó từ cái cái cái cái, cái, cái, uh, tác giả đó à, chứ không phải là mình cứ cắm đầu trả theo cái thích như vậy là mình coi như mình không có soi gương phải soi gương thường xuyên bây giờ thời gian mình còn lại không có nhiều đâu giả định như quý vị năm nay các vị đã 50 tuổi tương đương với chúng tôi thì, thì thời gian còn lại là bao nhiêu tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần một trăm đồng đổi ra năm tờ hai chục không thì giá trị của mỗi tờ hai chục hoàn toàn giống nhau nhưng nếu lấy cuộc đời của mình chia ra thành nhiều thành nhiều lần 20 năm á, thì cái giá trị của mỗi 20 năm nó hoàn toàn khác nhau nó không giống như nó không giống như là hai giống như nó không giống như năm tờ hai chục đô la ừ. 5 tờ 20 đô la thì luôn luôn giá trị bằng nhau nhưng mà mỗi cái giai đoạn 20 năm trong đời mình thì nó khác nhau nhiều lắm 20 năm trong năm đầu đời là 20 năm ngu à, rồi 20 năm cuối đời là 20 năm coi như là suy sụp toàn diện từ tinh thần tới thể xác mà điều đáng ngại và đáng buồn là hiện giờ chúng ta đang bắt đầu cái giai đoạn 20 năm suy sụp đó khiếp là khiếp chỗ đó, cho nên tôi giảng cũng cầu may ừ, vì tôi sẽ lấy cái lòng tôi trải lòng để tôi giảng thôi chứ tôi cũng không hy vọng lắm mà tôi không biết được bao nhiêu phần trăm trong số những người đang nghe mà cũng chia sẻ cái nhìn của chúng tôi về chuyện đó không à, mình đã bước vào cái tuổi 50 có nghĩa là mình đang sống với 20 năm mà u ám nhất trong cuộc đời của mình không ừ, bởi vì 20 năm tốt nhất trong đời của mình nó là từ 20 cho tới 40 thôi thêm 10 năm nữa đi là 30 năm 30 năm tốt nhất trong đời mình đó là từ ba từ 20 đến 50 là sức khỏe có mà minh mẫn mà vừa minh mẫn vừa sức khỏe mà vừa có kinh nghiệm sống không nhưng mà từ 50 55 trở đi đó không? thì coi như sức khỏe nó xuống dần và cái điều đáng ngại nhất đây là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu quay lại với cái lối mòn của mấy chục năm trước nhớ nha lúc đó hiếm người mà làm ra cái gì mới mẻ lắm hiếm lắm bắt đầu 50 chúng ta có khuynh hướng làm con bò nhơi lại cái đây cái số cỏ mà mình đã ăn buổi sáng buổi sáng này tức là cái tuổi trẻ của mình đó không và tôi còn được đọc ở đâu đó người ta nói rằng cái tuổi 60 đó là người ta quay về với con người thật của mình mình à, phàm ăn tục uống háo sắc ba tình ham tiền háo danh những cái đó hồi xưa đến giờ nó mình có thể mình nén mình giấu không nhưng mà tới tuổi 60 bắt đầu nó mình có thể mình không đủ tỉnh táo để giấu cũng có và lúc đó mình lúc đó cái bản năng sống nó mạnh hơn là lý trí lúc mình sống mình bản năng nó nhiều hơn lý trí nha lúc đó bắt đầu nó lòi ra nó xì ra nó đổ ra mình quay về với con người thật của mình à, cho nên ờ, trong thời gian còn có thể ừ, chỉnh sửa được Ờ, thì nên lưu ý ừ, một cách đặc biệt à, lưu ý một cách đặc biệt lưu ý một cách có chú ý không? Ờ, để ừ, trước khi mà quá muộn ừ, chúng ta không có làm được gì cho mình và sáng nay tôi cứ ngại ngại ngại hoài cứ ngại hoài mà cứ muốn nói mà cứ lây quay không biết phải nói làm sao cái chữ soi gương mà sáng nay tôi muốn nói đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy đọc được trong đời sống thường nhật chúng ta phải làm sao mà làm chủ được cái ý thích của mình trong những lựa chọn đó thì đó mới chính là đúng không ừ, làm chủ được những ý thích làm chủ được những cái lựa chọn của mình làm chủ nghĩa là sao tức là chúng ta không có chạy theo lối mòn không chạy theo cái sở thích mà vô lý của mình à, tức là có những cái mà, mà có những đọc có những diễn giả có những tác giả có những soạn giả có những dịch giả mà mình thích mà mình biết lý do tại sao mà cái điều quan trọng nhất mình đang bị bệnh thì cái cần thiết ở đây không phải là mình thích ông bác sĩ nào mình thích cái hiệu thuốc nào mình thích cái nhà thuốc nào mình thích cái bệnh viện nào vấn đề ở đây không phải là thích mà là cần thật sự ông bác sĩ nào giúp được mình chữa bệnh thật sự cái hiệu thuốc nào nó giúp được mình chữa bệnh thật sự cái bệnh viện nào nó giúp mình chữa bệnh thật sự cái phương pháp kiên khen nào kiên khem nào nó giúp mình chữa bệnh chứ còn đây không phải là vấn đề thích nữa nhớ nha ý thức được rằng đời này là nó là một cái bệnh viện ý thức rằng mình là một bệnh nhân thì lúc bây giờ chúng ta phải để cái thích sang một bên đã là bệnh nhân thì không có thích nha bệnh nhân này nó thích may mắn may mắn mình gặp được đúng một bác sĩ mà mình mến mà cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái phát đồ trị liệu của ổng nó cũng vừa ý với mình đó là may mắn nhưng mà đó là đã nó may mắn thì nó không phải là cái để mình lưu tâm mà ở đây phải là vấn đề lý trí mình coi cái ông bác sĩ nào giúp được mình loại thuốc nào giúp được mình cái bệnh viện nào giúp được mình đó cái đó mới là cái quan trọng nha cầm một cái cuốn sách lên cầm một cuốn kinh lên tôi đã nói rồi người có khuynh hướng tà kiến thì thích đọc cái gì mà nó xoa dịu nó mơn trớn cái tà kiến của mình người mà chánh kiến thì thích đọc cái gì mà nó giúp mình là khai mở ờ, đập nát những cái ngộ nhận vọng tưởng không cái mà ngại nhất là cái người ái nhiều họ thích đọc cái gì mà nó mơn trớn nó soi dịu cái sở thích của họ không mà thích sống lâu mà thích trường sinh bất tử mình thích đẹp thích giàu à, thì mình thích đi theo một cái đường hướng tâm linh tôn giáo nào mà nó xoa dịu nó mơn trớn với cái thích của mình mình thích đi về một cái cõi nào đó thơm ngát và mát lạnh à, còn có, có cái người cực đoan yeah, cực đoan ờ, bi quan ở nhìn cuộc đời là toàn là màu xám màu đen bóng tối thì họ cũng thích tìm đến những cái quan điểm chính trị tôn giáo văn học nghệ thuật mà nó cũng u ám nó tầm tối như vậy nha ừ. cách đây không có lâu tôi có đọc được ừ, một cái ờ, bài báo nghiêm túc nha, ừ, về vấn đề tâm lý tội phạm yeah, à, thì ờ, các vị ngạc nhiên là sao một ông sư đi đọc cái đó cái đó thứ nhất là cũng ngẫu nhiên tôi thấy mà một phần tôi thấy nó cũng có nó có nói nó về nhiều cái vấn đề nó rất là gần cái Phật giáo ờ, chẳng hạn như người ta nói rằng là nó có đặc điểm của rất nhiều tội phạm mà serial killer sát nhân hàng loạt ấy, là họ thích những cái u ám họ có những sở thích rất là bệnh hoạn rất là tật nguyền à, cảnh sát đã tìm thấy ở chỗ ở trong cái, cái ngôi nhà của những cái tội phạm đó là những cái bức tranh à, những cái bức tượng à, mà dị, kỳ kỳ dị ừ, ma quái ghê rợn à, có những cái, cái cái tên sát thủ nó thích cái mùi máu có những sát thủ thì họ thích sưu tập những cái gọi là bộ phận cơ thể của con người dầu là đồ giả hay là đồ thiệt họ thích những bức tranh rùng rợn âm u nha yeah. Ừ, thì mình thấy cái đó, cái đó có có cái là tùy thuộc vào tâm lý của mình mà mình đi tìm tới cái gì mà nó tương ứng với cái tâm tình cái sở thích của mình nhớ nha thì hôm nay chúng ta cầm một cuốn sách lên ừ, chúng ta phải có cái gan phải có cái can đảm và có đủ cái bình tĩnh có đủ cái sáng suốt để mà chúng ta coi, coi cái đó nó giúp được gì cho mình mình đang bị bệnh gì mình đang bị bệnh gì mình bây giờ mình nói nhẹ thôi mình là người nóng tính mình đọc được cái gì mà nó giúp cho mình bớt nóng tính mình là người sống là mình là người ham hố mình thích đủ thứ thì mình đọc cái gì mà giúp cho mình bớt thích mình là người sợ chết thì mình đọc cái gì giúp mình bớt sợ chết mình là người gọi là sống thiếu trách nhiệm thì mình đọc cái gì cho mình trở nên người có trách nhiệm ví dụ như vậy thì cái đó là cái cần à, cái à, cái mà chúng ta cần đọc đó là những cái có thể giúp được mình chứ không phải là cái mình thích nha bây giờ tôi nói nói qua cái lịch sử kinh điển tôi đã nói rất là nhiều lần tôi nhớ hình như trong cái cái loạt bài giảng dành cho cái room này tôi đã nói cái đó rồi nhưng mà dân na tôi cũng ôn lại thời Đức Phật á, thì tất cả pháp thoại của ngài không có được lưu trữ trong chữ viết mà tất cả đều lưu trữ trong cái hình thức khẩu truyền có nghĩa là sư phụ nha, sư phụ ờ, dạy cho đệ tử bằng miệng đệ tử nghe đệ tử ghi nhớ rồi đệ tử đó là họ lại tiếp tục có học trò họ lại cũng truyền đệ tử bằng hình thức khẩu truyền như vậy nha rồi dần dần á, Ờ, đến các cái thế hệ sau về cái niên đại thì dĩ nhiên nó có nhiều cái uh, điểm dị biệt ờ, chỉ mà chúng ta có thể đưa ra một cái dấu mốc tương đối đại khái thôi tức là sau cái kỳ kiến tộc thứ ba thì Phật giáo mới bắt đầu có kinh điển tức là sau đời vua dục á, khi mà ngài Mahinda mà ngài đi sang Tích Lan á thì lúc ngài Mahinda là con của vua dục á thì lúc đó Phật giáo mới được kinh điển mới được chép vào trong cái lá bối lá buông rồi uh, được ba được ba được ba rồi à, hơn 500 năm sau đó thì ngài Buddha từ bên Ấn Độ ngày mới qua bên Tích Lan ngày dịch lại các cái chú giải từ cái tiếng Tích Lan cổ sang cái tiếng Pali ừ, thì đó là một phần sử chúng ta đọc được hôm nay và chúng ta cũng biết rằng trong cái thời gian mà ngài Buddha Kusa mà ngài y, y, y, y, phiên dịch các cái chú giải Ừ, tâm Tạng từ tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali thì lúc đó tại Tích Lan cũng đang tồn tại rất nhiều những cái bản chú giải tam tạng khác và cái chuyện khó khăn của ngài mai của ngài Buddha Kusa có nghĩa là ngài bằng cái kiến thức của ngài ngài mới sàng lọc coi cái gì mà cái gì nên giữ lại và cái gì nên bỏ, nên bỏ qua cho nên chúng ta phải nói rằng cái bản chú giải tâm tạng mà chúng ta hiện có bây giờ nó không phải là duy nhất bên cạnh đó nó còn nhiều cái bản anh em khác nữa và theo trong sử ghi là ngày bố đức sa ngày theo ngài đó là ngày không có tin không có tin tưởng cho nên ngày để qua một bên mà thậm chí còn có một cái nguồn giả sử cho rằng ngày bố đức sa sau khi mà đã dịch là đã gọi là tham khảo các cái bản chú giải à, Ờ, đã đúc kết lại trong một bản còn lại bao nhiêu ngày đích thân ngày đem đốt đốt mà còn lại nha ngày không muốn để lại cái di họa cho đời sau à, thì cái đó là một phần sử các vị có thể đọc trong trong trong, trong Google đó coi cái việc đánh đánh đánh một tiếng Anh tiếng Đức tiếng Nhật chỉ cần biết đánh cái chữ gọi là ngày Buddha Kosa đã đốt ờ, các cái chú giải khác ừ, đánh trên Google tiền cái đó cái keyword đó thì chúng ta biết rằng là thời Đức Phật á, thật ra đã có chú giải rồi tức là có những cái bài kinh có những cái pháp thoại mà được Đức Phật hoặc là các vị đại đệ tử thuyết giảng à, cho cái đối tượng nào đó các ngài tùy cái căn cơ của đối tượng đó mà các ngài giảng thì người đó hiểu nhưng mà khi cái pháp thoại đó được truyền sang người khác thì có nhiều cái điểm mà người khác không hiểu thì những người mà nghe là cái đó họ mới đem mà hỏi ngược lại Đức Phật hoặc là họ hỏi lại chư tăng à, thí dụ như bây giờ thì ờ, ông A ông B ông nghe lại một cái pháp thoại mà Đức Phật đã giảng trong cấp cô độc mà trong đó có chỗ ông khó hiểu thì cái ông này mới đem cái đó ông về ông hỏi sư phụ ông là ngày ngài Ananda thì ngài Anand mới giải thích cho ông nghe thì cái phần nó gọi là phần chú giải hoặc là ông B ông nghe một cái pháp thoại của ngài Ca Diếp ngài giảng cho cái ông vua Ba Tư nè không mà trong đó ông nghe thì chỉ nghe lại bây giờ lúc ngày cây viết ngày giảng nhưng mà ba tên nạc thì ngày tùy cái sức của ba tên nạc mà ngày giảng cho nên ông ba tên nạc ông nghe hiểu hết nhưng mà cái pháp thoại đó qua đến người khác thì có chỗ nó hơi mơ hồ không có hiểu họ đem về họ hỏi ngày một kiện liên thì ngày một kiện liên thì mới giải thích cái đó cho à, thì cái phần đó được gọi là phần giải thích và chú giải đó nhưng mà có một điều khi kết tập tâm tạng ấy, thì là các ngài không có kết tập cái phần đó mà các ngài chỉ kiến tập cái phần là phần kinh điển giáo lý chính thống thôi tức là ngài chỉ kiến tập cái bài giảng của của uh, đức phật giảng nhầm cấp cầu độc uh, giảng chỉ kiến tập cái bài giảng của ngài ca diếp cho vua ba tư nặc thôi chứ còn riêng hai cái phần giải thích thì không kiến tập là vì sao là vì quá nhiều quá nhiều bởi vì uh, lúc đó a la hán rất là đông tất cả các vị a la hán thì không có cái nhìn sai có cái nhìn giống nhau trăm phần trăm rồi đó tuy nhiên à, giống nhau không có nghĩa là nói ra giống nhau cái lý tưởng cái tinh thần cái cốt lõi là giống nhau nhưng mà cái rau ria đó cũng bài kinh đó mà ngài sẽ là phát chắc chắn là ngày giảng không giống ngày nan rồi mà ngài nan giảng chắc chắn là không giống ngày một kiện liên mà ngài nan ngài một liên giảng chắc chắn là không giống ngày ca diếp mình phải tin chuyện đó không phải tin chuyện đó có nghĩa là cái tinh thần thì giống thí dụ nha thí dụ như để giải thích ờ, tại sao mà có cái chữ vô ngã thì ngài sẽ lại phát ngày ngày gì ngày đem cái lý duyên khởi này ngài nói à, tại sao năm quẩn là vô ngã thì ngài mới đem giáo lý duyên khởi này ngài giải thích à, đó, ở đây không có khổ không có ai bị khổ không có ai tạo ra khổ mà ở đây chỉ có uh, vô minh duyên hành hành duyên thức thôi đó nhưng mà qua tới ngày ca giết ngày không có đem 12 duyên khởi này ngài nói mà ngài lại nói cách khác ngài nói rằng do có sáu ái nó tạo ra sáu căn mà khi có sáu căn rồi nếu không tiếp tục thì nó nó khi không có tu tập á, thì nó lại tiếp tục nó tạo ra cái sáu ái nữa mà cứ sáu ái nó tạo ra sáu căn mà sáu căn là gì sáu căn chính là là chúng ta đời sống chúng ta đời sống của sáu căn mà cứ sáu ái tạo ra sáu căn sáu căn là nền tảng tạo ra sáu ái mà cứ như vậy hoài ngày ngày ngày ngày sau phát thì nói 12 duyên khởi mà qua tới ngày cây giết ngày chỉ nói có, có, cái lục dọc thôi cái lục nhập viên ái rồi cái ái viên lục nhập thí dụ như vậy à, rồi qua tới ngày ngày, ngày an nan hỏi tại sao là vô ngã thì ngày an an rồi ngày tiếp tục ngày không có giảng về về, về, về, về lục căn và lục nhập mà ngày lại đem năm quẩn này ngày nói à, ngài nói sát quẩn vô thường thọ quẩn vô thường mà cái gì vô thường thì cái đó khổ cái gì khổ thì cái đó là vô ngã mà năm quẩn này còn được gọi là năm thủ quẩn cứ là do cái chấp thủ năm quẩn đời trước mà nó có năm quẩn đời này thì bạn thấy chưa một vị nói về vô ngã bằng cách giải thích duyên khởi một vị nói về lục nhập một vị nói về năm quẩn lắp lắp lá còn nhiều cách nói nữa ừ. quá nhiều cách chú giải đi giải dạ, chú giải về chữ vô ngã đó cho nên khi kết tập á, cái tập sau đây một bài kinh mà có tới 8 ngàn cái chú giải cái bị nghĩ cái, cái tập kiểu gì cho nên chỉ còn có một cách thôi chỉ còn có một cách là chú giải cho là chỉ kiết tập trùng tuyên trùng thuật cái gì người ta gọi là những pháp thoại những cái giáo lý kinh điển chính thống còn mấy cái kia là mấy cái mình tạm gọi là ngoài lề mặc dù vô cùng chính xác nhưng mà nhiều quá nhiều quá rồi chưa kể là có những vị phàm tăng nữa phàm tăng mà uyên bác uyên thâm họ cũng giải thích y chang như mấy vị thánh mặc dù họ chưa có đắc họ chỉ giải thích bằng cái trí cái trí suy tư thôi trí tư trí văn họ thôi mà như vậy thì các vị tưởng tượng nội mà giữa các vị a la hán không đó không là đã có vô số cái chú giải cho một bài kinh mà cộng với mấy vị phàm tăng nữa thì cái bị tưởng tượng nó nhiều cỡ nào vậy cái tập sao cho hết và chưa kể thứ nhất là cái, cái tập không xuể chỉ riêng cái tam tạng chính thống đó là là là cái tập nhanh nhất là phải 3 tháng trong kỳ cái tập 1 kỳ cái tập 2 đó là phải cái tập trong 7 tháng trong 10 tháng mới xong và đến cái kỳ cái tập 6 đó nha là coi như là phải mất hai năm mới xong mà chỉ đó là tâm tạng chính thống chứ nếu mà các vị tưởng tượng mà gom hết ba cái chú giải mà nãy giờ tôi nói đó của tất cả các vị đại cao đồ của đức phật không thì của các vị phàm tăng mà nguyên thâm chánh kiến không thì gom hết các vị tưởng tượng thì cái tập kiểu gì và còn chuyện thứ hai mình cũng rất là, là quan trọng khi mà đưa cái phần chú giải vào trong chiếc tập nó trở thành cái tiền lệ đời đời sau nó cứ quẩn quẩn mà nó đúc vô quẩn quẩn mà nó đúc vô ví dụ như uh, ví dụ nha ví tôi ví dụ như đệ tử ngài a chanh cha mê sư phụ quá đưa cái phần của ngài vô trong cái phần kỹ tập mà trong khi đó đã là một núi rồi một núi rồi nhưng mà đệ tử ngài chan a chanh cha đưa vô mớ đệ tử của bà chanh nép đưa vô mớ đệ tử của ngài pa ao đưa vô mớ để các vị tưởng tượng để, để, để, để, không chịu nổi mà đó là tôi đang lựa những vị đàng hoàng rồi bây giờ nó đưa mấy ông tào lao vô cái bị tưởng tượng ba cái ông thầy tư thầy tám nước lạnh nước sôi khi đi vô Phật pháp mấy ông kéo thêm cái tà kiến của mấy ông vô nữa rồi mà ông cũng có tiếng tâm ông cũng có học trò cũng có đệ tử rồi cũng có chùa to Phật lớn cũng có tiếng nói ở trong tăng đoàn các bị tưởng tượng cái chịu nổi không rồi cái phần của mấy ông đệ tử nó cũng từng cách nó nhét vô à, của sư phụ tôi mà nó nhét vô chứ à, nhét vô à, giống như tôi trong đời tôi có hai vị sư phụ hai vị hòa thượng đó là ngài hộ giá và ngài tịnh sự tôi thương tôi quý lắm phải không cho nên những gì các vị đó nói thì tôi từ nhỏ lớn tôi học từ hai vị đó cho nên tôi có lấy tất cả lời dạy các vị từ các tôi mới chèn vô trong phần kiến tập đó là riêng phần tôi đã nói có hai vị rồi đó các vị tưởng tượng đi riêng phần tôi rồi mà các vị tưởng tượng thì bao hai ngàn sáu trăm năm lịch sử Phật giáo không? riêng cái phần chú giải mà tôi là, là cấp 1 bậc một đó giải xuất sắc và các vị a la hán đó mà mà mà đem mà chèn vô tâm tạng là mình đã mở hơi tay rồi rồi các thế hệ sau nó cứ nhét chèn chèn chèn nhét nhét nhét nhét chèn chèn vô đó thì các vị tưởng tượng chỉ tập kiểu nào cho nên chuẩn mực nhất căn bản nhất vẫn là trung thuật cái phần giáo lý chính thống mà thôi rồi thì sao tôi muốn nói cái gì nữa theo cái bước đường mà du hóa dạ. du nhập của Phật giáo vào các xứ sở qua các thời đại thì kinh điển được gọi là kế thừa và được suy diễn bởi cả các thế hệ dạ, cái đó mới bắt đầu bắt đầu cái mệt nó vô rồi đó các vị hôm nay các vị thấy rồi Đức Phật mới cái viên tịch được có 100 năm là đã có mấy chục cái, cái, cái, cái, cái, cái dự kiến trong trong nghĩa Phật giáo rồi không à, đến cái đời của Ai Dục đó là hai, hơn 200 năm 218 năm sau đó là coi như là biết bao nhiêu cái vị chiến sự kiện đạo Phật giáo rồi dĩ nhiên là một số trong đó uh, nó mất nhưng mà Đức Thiện Mất nó đã kịp để lại những cái công trình những tác phẩm có một lúc đó một cái là giai đoạn Phật giáo bộ phái đó ít nhất là hai chục bộ phái các vị xem ở trong cái bộ gọi là bộ ngữ tông đó, bộ thứ năm của tạng A Tỳ Đàm đó rồi mới xác định là có từ 18 cho đến 22 bộ phái Phật giáo ờ, và đó là đó là nó cũng nó gọn ra nha chỉ trong đó chỉ nói một số quan điểm thôi chứ còn mà nếu mà cái mình lục lại cái kho tàng kinh điển mà hán tạng mà do các vị như ngày quyền trang ngày đem về đó trong đó là coi như mình thấy ngay cả Phật giáo Bắc Tông bây giờ đó một vị tỳ kheo Bắc Tông đó, một nhóm cái tỳ kheo Bắc Tông đó, là có những vị họ lại quan tâm đến cái lực của bộ phái nào ví dụ như luật lực maha tăng kỳ maha sakika lực của ờ, ờ, đó là lực ma tăng kỳ là lực, lực đại chúng rồi lực hữu bộ rồi cái gọi là hóa địa bộ rồi ờ, rồi kinh lượng bộ vô số à, chẳng hạn như là cái giới phẩm tỳ kheo ni theo một số theo cái tinh thần của một số bộ phái đó thì cho đến bây giờ vẫn chưa mất ừ. nhưng mà theo một số bộ theo tinh thần một số bộ phái thì cái giới phẩm thì kheo ni đã kết thúc từ là 2.000 năm nay 2.000 năm à, nói cho chắc ăn đúng là trên 2.000 bắt đầu từ sau đời vua Ân Dục sau cái đời bà ta là đã xong rồi đó nhưng mà mình nói cho chắc ăn đó là 2.000 năm là đã tròn trịa hai năm mất tiền nhưng mà có nhiều bộ phái họ nói có thế là hôm nay ở Phật giáo Đài Loan Phật giáo Ừ, Trung Hoa rồi dĩ nhiên là có Phật giáo Việt Nam rồi bên bây giờ mình còn có khất sĩ nữa không à, thì họ vẫn còn duy trì cái tỳ kheo ni và hôm nay cái tỳ kheo ni Việt Nam ừ, cũng ừ, căn cứ vào một số các quan điểm của Phật giáo Bắc truyền và được sự đồng thuận của một số chư tăng Tích Lan và hôm nay coi như là cái hệ thống tỳ kheo ni đã được phục hoạt tại Việt Nam các bạn thấy chưa uhm. cho nên trên cái bước đường mà du nhập vào các xứ cái cái, cái, cái, cái kinh điển Phật giáo đã được tiếp nhận và được suy diễn rất là nhiều à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái chúng ta hôm nay là những người phải nói là xâm sao để muộn chúng ta không có còn dịp để gặp Phật không còn dịp gặp được các vị thánh tăng mà chúng ta chỉ còn trăm phần vạn sự là dựa vào kinh điển thôi thì cái trách nhiệm đối với bản thân mình á, thì mình coi coi mình có nhu cầu gì những gì mình đọc được nó giúp gì cho mình đó là trách nhiệm đối bản thân còn cái thứ hai là trách nhiệm với chúng sinh với Phật pháp là mình là nên à, đọc cái gì để mà mình ủng hộ ủng hộ cho cái đó ừ. bởi vì ví dụ như mình thấy mình mình mình mình thấy có những cái mà nó hại đạo nó phá đạo mà mình cứ đam mê mình vùi đầu mình cắm mặt cho đó để mình đọc rồi rõ ràng là mình cũng tiếp tài ví dụ như vậy nha ừ. cho nên à, chúng ta nhớ rằng cái kinh điển chính thống là là bộ tâm tạng rồi tiếp theo đó là chú giải rồi ờ, là nói theo năm truyền chú giải chính thống là của ngài bồ tát cô sát rồi sau cái đời chú giải đó nó còn vô số những cái đời khác cái đời tika ma tika ờ, của những vị mình không rõ là phạm hay thánh và cho đến hôm nay thì chúng ta biết rằng có vô số vô số như học giả tây phương khi mà nghiên cứu Phật pháp họ cũng có những công trình rất là đáng nể nhưng đáng nể chỉ có nghĩa là đáng nể thôi chứ chúng ta đâu có thể coi đó là cái khuôn thước để mà nương theo đó mà, mà phán định cái nội dung giáo lý Phật pháp nha ừ, đó là tây phương còn bên châu Á mình mình thấy như có ngày à, hòa thượng ấn thuận rồi có hòa thượng à, quảng khâm rồi à, có pháp sư thánh nghiêm Đấy rồi trong nước mà mình phải có hòa thượng làng mai hòa thượng nhất hạnh rồi có hòa thượng thiện siêu rồi có hòa thượng uh, minh châu ví dụ như vậy thì rất là nhiều rất là nhiều tổ rồi chưa kể mình có những cuốn những công trình của hòa thượng thanh từ chẳng hạn ừ. thì rất là nhiều thì cứ theo cái đà đó thì mình thấy kinh điển ngày một nhiều rồi bên nam truyền thì vô số thái lan có những cái ngồi bút rất là khỏe như thế như ngài bà Pajuto ở bangkok hay là ngày ngày Phật Phát Đa Sát Bút Thát à, tuy ngày không có viết nhưng mà phần lớn là đệ tử ghi âm là chép lại và cho đến hôm nay cái số sách mà do ngài này viết cũng có do ngài giảng đệ tử chép lại anh em in cũng có tổng số đó nó nhiều tương đương với bộ tam tạng tương đương với bộ tam tạng cái vị về có các vị tìm mua gọi là bút tháp toàn tập á là từ bằng cho tới hơn tam tạng có nghĩa là khoảng năm bảy chục cuốn gì đó tôi có tận mắt thấy cái bộ đó chứ phải nghe đồn tôi tận mắt thấy cái bộ của Bút Tha Tháp toàn tập mấy chục cuốn không? rồi riêng về sách của ngài Lady Sayadaw đó không là bên miếng điện là có một bộ phận không nhỏ người ta cũng coi là, là, là, là kinh điển chuẩn mực và hôm nay tại Bangkok vào các nhà sách Thái chúng ta vẫn thấy sách của ngài Lady được dịch sang tiếng Thái rất là nhiều nha nhiều lắm sách của ngài Lady sách của ngài Mahasi cũng được dịch sang tiếng Thái thì phát hành tại Thái thì mình là mình phải nhớ mình cẩn thận cẩn thận chỗ nào có nghĩa là bên cạnh những cái gọi là, gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1 à, quan trọng cả gì cả tính tính được cái thì ờ, cũng có còn biết bao nhiêu người mà cũng có thể viết lách ở chèn và trong đó nhưng bây giờ mình thấy Việt Nam có đạo sư duy tuệ rồi thì Phật sống uh, ờ, uh, ờ, Rumi Trần ừ, gì đó à, nhiều lắm mà Phật tử Việt Nam mình mê chết bỏ à, mà chết bỏ rồi thêm pháp môn a hô xí rồi đó à, mình thấy nhiều à. rồi mình thấy bên cạnh là, là, là về bên miếng điện thì mình thấy là có người mê thì cái pa ao có người mê upandita à, rồi bây giờ mình thấy từ từ có những vị như là họ mê cái ngày Techaniya ở Sumin rồi ngày Chotika cũng ở Văn Công à, rồi thì bây giờ nó còn xuất hiện thêm những vị nữa cũng người Miến Điện nhưng mà cũng cũng cao lớn đẹp trai nói năng ngon lành mà người Miến Điện mà nghe nói vị này cũng đắt cái gì đó vị này cũng có cái khả năng là giống như thần thông vậy đó tiên đoán này kia rồi cách đây mấy năm có cái vụ mà cái đoàn cái, cái đội bóng đá mà mình thiếu nhi của thái lan mà mà mà bị kẹt ở trong cái hang núi nào đó thì cũng có nhờ đến vị này đó nhờ vị này phản phản cho mấy cậu vị này nói rằng mấy đứa đó không phải chết đó. mà cuối cùng không phải chết đúng thì chỉ vì cái đúng đó thôi mà bây giờ là vị đó cũng thành phần sống sống ở biến điện ừ, ở thái lan với cậu nha cho nên chúng ta nhớ cẩn thận cái chỉ soi gương đó là mà mình phải soi mình soi cái bản tâm của mình soi thế giới bên ngoài của mình soi cái sức khỏe của mình và đặc biệt là mình soi cái mình thích và cái mình chọn soi cái mình ghét soi cái mình chê không phải những thứ mình chê mình ghét chưa chắc nó là dở mà những thứ mình thích mình theo mình quý mình thờ chưa chắc là, là tốt nhớ nha cái này rất là quan trọng trong bài giảng sáng nay tôi nhấn mạnh nhấn mạnh cái chữ soi gương này vậy đó soi mình chưa đủ còn phải soi người soi đời nha nhớ coi kỹ lại và tôi nhắc lại cái kinh điển ấy ừ. tôi tuyệt đối ở đây nãy cấp giờ các vị nghe kỹ tôi không có một cái phê bình nào là đúng sai tà chánh nên theo hay là nên chống tôi không có nói tôi chỉ mở ra cho các vị những suy nghĩ à, đừng có thấy cái chữ kinh điển gọi là chữ Phật giáo ờ, nằm ở bìa rồi vội vã nhắm mắt tin theo đừng có thấy tác giả là một nhà sư một uh, cư sĩ ờ, một học giả Phật giáo rồi mình nhắm mắt mình tin theo mà cái chuyện quan trọng nhất quay lại đó chính là um, mình phải biết vấn đề lớn nhất của mình là gì đó là mình đang khổ thân này là một cục khổ và cái con đường mà mình đặc biệt nhắm tới phải là con đường thoát khổ không à, phải sống trên nền tảng đó thì mình coi coi trong những cái mình thích á có phải là cái dẫn đến khổ hay là dẫn đến thoát khổ mà trong những cái mình chống á có, có cái nào mà nó dẫn đến khổ và cái nào nó là dẫn đến cái thoát khổ cái bị biết là mấy ngày nay tôi phải uống cái rau ôm mà, mà xây nát cái cốt cái cốt rồi uống trừ nó khó dữ lắm nhưng mà nó chữa được bệnh tôi không biết chữa được hay không mà tôi nghe nhiều người quen họ nói được thì ok nhắm mắt tôi uống tôi đâu có thích nó nhưng mà nó cận tôi không có thích nó mà nó cận thì tôi uống nha ừ. cho nên mình phải nhìn lại mình phải nhìn lại từ uh, những cái vấn đề về uh, là chính trị văn hóa tôn giáo xã hội rồi gần gần tới mình những cuốn sách mình đọc những trang web mà mình lướt mỗi ngày để mình coi thật sự có cái gì mà nó có thể giúp được cho mình giải quyết những vấn đề bản thân mà vấn đề đó là gì đó là chữ khổ ừ, đó là chữ khổ mà ừ, nói chung quy nói chung chung chỉ chưa đủ mà nói thêm muốn giải thoát cái khổ thì chúng ta phải làm cái gì buồn tôi nhớ hoài cái câu chuyện ờ, một cái anh anh bị chuyện buồn không giải quyết được anh vào anh gặp vị thiền sư anh gặp gặp vị thiền sư vị sư mới mời anh uống trà thì anh vì lễ phép anh ta anh đang ảnh cầm cái chén lên vị thiền sư kêu cầm chén lên rồi ngày cho miếng nước cánh cầm chén lên cái vị thiền sư rót rót ảnh tưởng là ngày sẽ ngừng mà ngày không có ngừng ngày cứ rót tiếp tục thì cái bình nước trà nó nóng quá thì anh chịu nổi anh đành phải để cái vị tách trà xuống thì vị thiền sư mới hỏi tại sao không cầm nữa cái nó dạ nóng quá thì vị thị sư nói tất cả những gánh nặng trong lòng của con con chỉ có thể buông nó khi mà con thấy nó là khổ khi con khi con thấy nó là cái gì đó ừ, còn cầm nắm được còn có chỗ cầm nắm thì con không có buồn được nó cái chén trà nó nhỏ xíu không cái cái cái cái sức nóng trong cái, cái ấm trà nó đâu đủ để cho con phỏng vậy mà con cũng phải đầm buông cái chén trà xuống con thấy không ừ. cho nên muốn hết khổ thì phải buông mà muốn buông thì phải thấy được nó là khổ chứ còn cứ nói chung chung các việc mới chịu đâu nha à, phải trước hết phải thấy rằng cái thân này là khổ Đó. mà muốn thấy muốn hết khổ thì phải buông mà muốn buông thì mình mới quay nó lại là phải thấy nó là khổ nghe nó hơi lẫn quẩn nó lòng vòng nhưng mà dùng cái đầu tỉnh tỉnh về nghĩ kìa ừ. muốn thoát khổ thì phải buông thì cái muốn thoát khổ cái muốn lúc này là cái muốn muốn này là là nó nó nó nó, nó, nó, nó lúc đầu nó là trình độ thấp à, khi thấy mình là khổ rồi mình mới có ý thoát khổ thì cái giai đoạn đầu thấy mình là khổ đó cái thấy này nó còn non lắm thấy mình là khổ cho nên mình mới tìm con đường thoát khổ mà muốn thoát khổ thì cái đạo lý thoát khổ là gì là buông mà muốn buông thì sao quay trở lại phải thấy giờ là khổ nhưng mà cái thấy lúc nãy nè là nó sâu lắm nó sâu lắm thí dụ như mình chỉ nghe đau lưng thôi đó là thấy cấp 1 không? mình muốn hết đau lưng mình đi bác sĩ soi rồi ô oh, oh, mình bị sạn thận thì hồi đầu mình mình cái thấy mình rất là hài hạt mình chỉ thấy mình đau lưng quá nước tiểu hình như nó có hơi gợn tí máu cái thấy nó chưa đâu chưa đủ tới lúc mà mình mới đi bác sĩ bác sĩ mới cho mình biết là mình bị sạn là mà sạn san hô đó thì lúc bây giờ cái thấy này nè nó mới ghê nó thấy hồi đầu hồi đầu là mình chỉ thấy là mình bị đau lưng thôi cái thấy nó, chưa có tin tường, chưa có rõ nét lắm nhưng mà tới lúc mình biết rằng mình bị sạn sang hô đó thì lúc đó là mình mới dốc sức mình mới mình là cắm đầu cắm cổ mình lo chữa trị à, nhớ nha cho nên là đọc cái gì học cái gì theo ai chống ai thì cũng phải đặt mọi sự lên cái nền tảng của cái nhận thức về nỗi khổ của bản thân thấy được thay thân này là khổ thì mình mới dạ, mình mới tìm đến con đường con đường mà để thoát khổ mà con đường đó nó có một cái tên gọi rất là ngắn gọn đó là chữ buông mà làm sao để thấy được thân mình là khổ chỉ có một chữ thôi chánh niệm ừ. chỉ có sống trong chánh niệm sống chậm lại thì mới thấy rằng ngồi yên không làm gì cũng khổ nằm trên võng đông đưa mà bằng chánh niệm ta thấy cái nằm đó là khổ an là một cái khổ tiêu tiểu tắm rửa vệ sinh đánh răng cũng là một cái khổ chải đầu xây tóc cũng là một cái khổ mà cái này chỉ có cái người sống trong chánh niệm mà mới thấy đấy nhưng mà cái thấy đó mới là cấp 1 thôi à, phải thấy được mọi thứ là khổ xong rồi mới bắt đầu đi tu tập tứ niệm xứ mà khi anh tu tâm tự tập tâm xứ thì anh mới càng thấy rõ cái khổ đó thì cái thấy khổ đó nó càng rõ bao nhiêu thì cái sức buông của anh nó mới nhiều nha mà như vậy thì thấy được bao nhiêu thì buông bấy nhiêu mà buông được bấy nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu cái thứ mà ngồi tiện ngày 2 tiếng 3 tiếng không ăn nhậu gì hết bởi vì ngồi 2 tiếng 3 tiếng tốt nhưng mà mình thấy được bao nhiêu trong hai tiếng bạc thiện đó không? thì tùy thuộc vào cái thấy đó đó mà mình buông được bao nhiêu mà mình buông được bao nhiêu thì mình giải thoát được bấy nhiêu tại sao có người nó cũng tu tú niệm xứ mà người ta chấm dứt được cái thân kiến và hoài niệm ừ. là vì cái thấy của người ta đó nó ghê mình gấp tỷ lần mình đến kiểu tà tà còn ta phải tới nơi luôn dầu là vị sơ quả nhưng mà ta cũng có cái tới nơi của một vị sơ quả đấy người ta thấy làm sao đó mà người ta không còn luân hồi quá bảy kiếp còn mình thì sao mình tu cho đã mà tới hồi mình thấy trọng bệnh mình vẫn sợ ra đi vẫn tiếc cái này vẫn núi cái kia đó chưa trước hết là phải thấy mình là khổ mà thấy bằng cách nào sống chánh niệm để cái thấy nó sâu hơn và khi mình thấy được cái khổ nó sâu hơn anh mới buông mà khi anh buông thì được thì anh mới bớt khổ mà cái bớt khổ ở đây nên thì hiểu dùm cái bớt khổ ở trong cái tiếng niệm xứ không có phải là cái bớt khổ trẻ con nghĩa là mình đau quá đủ thuốc giảm đau không phải mà bớt khổ ở trong đây có nghĩa là không còn tiếp tục nắm nữa thì tự nhiên nó bớt khổ nhớ nha nhiều người hiểu lầm tưởng là ờ, niệm phật là bớt khổ theo cái nghĩa là mình đau quá cái mình niệm nó hết đau không phải mà bớt khổ đây là gì là do trước đây mình cứ cho rằng thân này là của tôi thân này của tôi đang có vấn đề vấn đề đó là vấn đề của thân xác này mà thân xác này là thân xác của tôi cho nên tôi đang bị đau và cơn đau đó là cơn đau của tôi đó hoặc là hạnh phúc dạ, thân này là của tôi niềm hạnh phúc đó là của tôi tôi đang được hạnh phúc và chính vì cái ám ảnh tôi và của tôi đó cho nên đó là mình mới có cái khái niệm trốn khổ tìm vui theo cái cặp của trẻ trẻ con đau quá thì uống thuốc giảm đau hoặc nhẹ chút đau quá thì ngậm kẹo ừ, đưa một món đồ chơi là hết đau đó là cách giải thoát của trẻ con của người tâm thần trong khi một người trưởng thành một người tỉnh trí thì không họ bị đau họ phải tìm hiểu tại sao nó đau và họ giải quyết nó ngay từ cái cội rễ triệt để rốt ráo nha cho nên đọc kinh sách hay nghe thầy bà làm ơn nhớ về một chuyện vấn đề lớn nhất của mình là gì tất cả những thầy bà này những kinh sách này có giải quyết được cái vấn đề của mình hay không đương nhiên là không có thầy bà nào gồng gánh vấn đề của mình cho mình được đâu nha tuy nhiên những kinh sách đó những hướng dẫn đó là những gợi ý nha tây phương có một câu nói rất là hay giáo dục cao cấp nhất chính là nghệ thuật gợi ý chứ không phải là nghệ thuật nhồi sọ mãi cho đến hôm nay rất nhiều quốc gia nhược tiểu vẫn không hiểu được cái này rất nhiều quốc gia nhược tiểu cho đến ờ, là cấp đại học còn vẫn áp dụng cái biện pháp nhồi sọ chứ còn theo cái thế giới tây phương mà tiên tiến thì giáo dục chính là nghệ thuật gợi ý làm ơn cái này phải xăm cái câu này giáo dục cao cấp nhất chính là phương thức gợi ý để cho yeah, dạ, dầu là toán lý hóa văn sử địa gì nữa bài vở có chứ phải không nhưng mà họ coi nặng cái chuyện gợi ý yeah. Dạ, mà cái tinh thần đó đặc biệt thay lạ lùng thay lại cũng chính là cái tinh thần của Phật pháp Phật pháp là cái là là những cái lời hướng dẫn mang tính gợi ý vì sao vì cái thấy của người giác ngộ không giống với cái thấy của người đang học giáo lý mà nếu một người ôm chặt vào kiến thức từ chương thì cả đời này họ chỉ ngậm một họng toàn là bã cà phê mà trong khi cái trí tuệ giác ngộ là phải uống được cái ly cà phê uống được cái nước cốt cà phê còn đằng này là mình cứ ôm chặt vào cái lý thuyết thì mình chỉ ngậm một họng toàn là bã cà phê không mà trên đời này có cái gì thảm cho bạn ngậm một họng bã cà phê các vị ừ, ừ có gì thảm cho bạn nha yeah. cho nên ấy, cái nền giáo dục cao nhất chính là nghệ thuật nghĩ hãy mở rộng đưa cho người học mình chỉ gợi ý cho họ hãy đâu hãy ờ, góp sức cho họ à, những cái gợi ý để họ tự họ đi bằng cái đôi chân của họ nha chứ còn không có một nền giáo dục nào mà thầy cô kê cái lưng cổng học trò đi đến đích chỉ nó không có phải không mà cái bậy nhất của giáo dục đó chính là nhồi sọ cái mà học trò nhận được chỉ là cái bả mía chỉ là cái xác cà phê thôi nha cho nên chúng ta nhớ tất cả sắp đỡ đều là như vậy hết Dạ, chúng ta thờ lại tam tạng kinh điển đúng bởi vì đó là những gợi ý cho chúng ta tự tìm đường giải thoát nhưng thờ lại ở đây không hề có nghĩa là chúng ta xé kinh ra dò dò, dò nuốt là sai nha chỉ là tôi nói thì nghĩa bóng phải nghĩa đen ai mà ngu vậy mà tôi nói thì nghĩa thì nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen là bởi vì à, xé kinh mà dò dò nuốt cũng tương đương với cái chuyện à, ôm chặt từng câu từng chữ mà không chịu hiểu cái ẩn ý đằng sau đó còn cái gì mà để hiểu được cái đằng sau đó thì tôi đã nói rồi một là cái tiền nghiệp mình có gieo cái phước trí tuệ hay không thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý và cái ba là môi trường sống là mình thầy bạn của mình là tà sư ác hữu hay là minh sư thiện hữu đó là một chuyện khác nha và cái chuyện quan trọng nhất của người phật tử chuyện đầu tiên là anh bắt bắt đầu một cuộc đi anh phải xác định rõ là anh đi về đâu và vì sao anh phải rời khỏi chỗ này ví dụ như tôi về thăm má tôi tôi đang ở điểm A mà má tôi ở điểm B thì trước kia tôi phải biết rõ là vì đâu mà tôi phải rời khỏi điểm A là bởi vì nhà tôi ở điểm A mà má tôi ở điểm B thì tôi muốn tới điểm B rồi tôi phải rời điểm A chứ Đấy chưa? Đó, ở đây cũng vậy khi mà xác định được vấn đề lớn nhất của đời mình là chữ khổ và cái con đường mình phải đi là con đường thoát khổ thì từ đó chúng ta mới có thể có được những chọn lựa <coughs> cần thiết thông minh tại sao mình đọc cuốn sách đó tại sao mình lắng nghe cái ông đó tại sao mình theo đuổi cái đường lối hành trì đó là vì cái đường lối đó là con đường lối gợi ý mở ra cho mình những gợi ý những uh, khuyến cáo những đề nghị nha không ai có thể đi dùm ai mỗi người phải tự đi bằng cái đôi chân của mình nhớ cái đó nhiều lắm là người ta cho mình cái bản đồ nhiều lắm đó là nó cho mình vài cái câu hướng dẫn chỉ đường nhiều lắm là người ta tặng mình cái cây đuốc hay cái đèn pin mà những cái đó nó không có đâu chỉ riêng những cái đó nó đâu có đủ đưa mình tới nơi cái đèn pin không đủ cái bản đồ không đủ cây đuốc cái này cái đèn pin không đủ không có đủ vài câu hướng dẫn không có đủ mà phải cộng với cái gì cộng với đôi chân của mình đủ chưa chưa đủ có cần tới cái đầu nữa bởi vì không phải ai cũng biết cách đọc bản đồ đâu thưa quý vị nha nhớ nha không phải đâu và chưa kể là cái bản đồ nó chỉ ghi đại khái thôi rồi có những bản đồ cái có một khác biệt khác biệt rất lớn giữa bản đồ cũ và bản đồ mới nữa quý vị nha nhớ nha cho nên cái người sử dụng bản đồ phải có cái đầu nữa nha đây là lý do vì sao mà ở trong cái chương trình hướng dẫn các em mà, mà hướng đạo sinh ý cao à, đó là người ta phải gọi là có hướng dẫn những cái phương thức mưu sinh thoát hiểm cách tìm đường khi lạc lối cách tìm thức ăn khi đi lạc trong rừng ở chỗ không người vân vân là vì sao là bởi vì à, nếu mà chỉ đơn giản là cuốn sách không đó, thì cái chương trình mà huấn luyện các em nó khác đi mà các em cần phải đến cần phải có những những cái buổi thực tế thực tập yeah. thì, thì các em mới có thể khá được thì cái thiện viện là gì thiện viện đó là những cái buổi thực tập mà ngoài ở trong thực tế còn kinh điển là chỉ là tấm bản đồ còn thiền viện là cái là là, là cái sân chơi là những cái buổi thực tập của các em hướng đạo sinh nhớ nha đó là lý do tại sao chúng ta cần đến một cái thiền viện à, và như cũng tôi cũng vừa nói đó, là từ chỗ ở cho đến cuốn sách cho đến thầy bạn mà mình tiếp xúc tất cả đều phải được chọn lọc một cách thông minh và bình tĩnh và phải luôn luôn à, tỉnh táo à, quan sát soi gương coi cái thích của mình cái ghét của mình có phải xét lại hay không ok tôi mệt lắm rồi nha ừ. từ ngày uống ba cái thuốc gì nó cái miệng nó khô suốt luôn bây giờ đúng vậy là tôi đã giảm một tiếng rưỡi rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại ngày sau dạ tri ân sư tri ân sư dạ. rồi à, dạ à,